Xin chào các anh chị, tôi là Bùi Đức Lương đến từ bộ phận huấn luyện kinh doanh của công ty Daichilai Việt Nam sẽ đồng hành cùng các anh chị với nội dung buổi số 6 của sản phẩm An Thịnh Đầu Tư ngày hôm nay. Trong bài này, nội dung mà chúng ta sẽ tìm hiểu đó là cách thiết kế bảng minh họa, trình bày giải pháp an tịnh đầu tư, xử lý một số tình huống băn khoăn của khách hàng để vượt qua từ chối chốt hợp đồng, cũng như những phương thức mà công ty đang hỗ trợ tư vấn chúng ta chăm sóc giữ chân khách hàng. Nào, các anh chị đã sẵn sàng chưa ạ? chúng ta cùng bắt đầu đi tìm hiểu nhé. Một công cụ rất quan trọng mà chúng ta thường hay sử dụng để thuyết phục khách hàng đó là bảng minh họa. Vậy chúng ta sẽ tìm hiểu cách thiết kế bảng minh họa của sản phẩm An Thịnh Đầu Tư và cũng như cách trình bày nội dung bảng minh họa cho Trước tiên, các anh chị vào phần mềm Insight nhập thông tin cá nhân của bên mua hiểm, người được bảo hiểm giống như các sản phẩm An Phúc Hưng Thịnh Toàn Diện hoặc An Tâm Hưng Thịnh Toàn Diện. Sau khi nhập thông tin, các anh chị vào phần chương trình Kích vào mũi tên như trên slide đang hướng dẫn chọn sản phẩm an thịnh đầu tư. Tiếp theo là nhập tỷ lệ đầu tư cho các quỹ. Anh chị lưu ý, tỷ lệ đầu tư phải là bội số của 5% và tổng tỷ lệ đầu tư phải là 100%. Tiếp theo, các anh chị xuống lựa chọn gói sản phẩm an thịnh đầu tư. Nhập số tiền bảo hiểm, lựa chọn sản phẩm bổ sung cũng như thời hạn hợp đồng, số tiền bảo hiểm của sản phẩm bổ sung như trên slide đang hướng dẫn. Sau khi các anh chị lựa chọn xong sản phẩm bổ sung, chúng ta xuống phần lựa chọn định kỳ đóng phí, chọn phí năm. Kích vào nút tính phí, phần mềm sẽ tính tổng phí bảo hiểm khách hàng đóng cho hợp đồng này là bao nhiêu. Kế tiếp, chúng ta xuống phần kế hoạch đóng phí. Các anh chị lưu ý từ năm thứ nhất đến năm thứ năm phải đóng phí cơ bản đầy đủ trong 4 năm đầu tiên. Kế hoạch đóng phí không được vượt quá 11 lần phí cơ bản và từ năm hợp đồng thứ năm trở đi, các anh chị có thể thiết kế đóng phí linh hoạt. Xác định kế hoạch rút tiền. Sau khi thiết kế kế hoạch đóng phí cho khách hàng xong, các anh chị nhìn sang sheet bên cạnh sẽ thấy kế hoạch rút tiền. Khi thiết kế kế hoạch rút tiền, các anh chị cần chú ý đảm bảo hai điều kiện sau. một Số tiền rút tối thiểu là 2 triệu một lần hoặc giá trị quỹ hợp đồng sau khi rút phải đủ ít nhất 3 lần chi phí khấu trừ hàng tháng để đảm bảo hợp đồng vẫn có hiệu lực. Vừa rồi chúng ta đã tìm hiểu về cách thiết kế bảng minh họa của sản phẩm An Thịnh Đầu Tư cũng không khác gì so với thiết kế bảng minh họa của sản phẩm An Tâm Hưng Thịnh Toàn Diện. Tuy nhiên, các anh chị cần lưu ý những chỗ tôi vừa chia sẻ ở trên. Tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu cách trình bày bảng minh họa như thế nào thông qua những... Chúng ta sẽ theo dõi ví dụ minh họa chi tiết sau đây. Anh Nguyễn Văn A, 30 tuổi, mua cho bản thân bảo hiểm An Thịnh Đầu Tư với số tiền bảo hiểm 300 triệu, thời hạn bảo hiểm 69 năm. Anh A lựa chọn bảo hiểm tai nạn cao cấp, số tiền bảo hiểm 300 triệu. Và bảo hiểm hỗ trợ chi phí chữa trị bệnh nan y, số tiền bảo hiểm 300 triệu. Tổng phí bảo hiểm dự kiến của anh A đóng là 9 triệu. Phí bảo hiểm đóng thêm là 2 triệu 958 ngàn đồng. Tỷ lệ phí phân bổ cho các quỹ dự kiến anh A lựa chọn Quỹ dẫn đầu 0%. Quỹ tài chính năng động 0%. Quỹ tăng trưởng 50%. Quỹ phát triển 30%. Quỹ bảo toàn 20%. Như các anh chị cũng nhìn thấy trên màn hình, bảng minh họa có tổng cộng 10 trang. Chúng ta sẽ tập trung vào trang 2, trang 3, trang 4 và trang 6. Trước tiên chúng ta sẽ đi vào chi tiết từng trang một. Với trang 2, chúng ta sẽ giới thiệu lý do tại sao chúng ta thiết kế bảng minh họa này cho khách hàng, tên giải pháp này là gì và cho khách hàng biết giải pháp này bảo vệ cho ai, cũng như tỷ lệ đầu tư so với thu nhập của khách hàng và các sản phẩm bổ sung bảo vệ toàn diện hơn cho khách hàng như thế nào. Qua trang 3, chúng ta sẽ chia sẻ về ý nghĩa, tỷ lệ đầu tư và mục tiêu đầu tư của từng quỹ giúp khách hàng hiểu mức độ tăng trưởng và rủi ro của từng quỹ cũng như việc khách hàng sẽ hưởng tất cả lợi nhuận và chấp nhận rủi ro trong đầu tư. Tiếp theo trang 6, minh họa quyền lợi bảo hiểm. Sau khi chỉ cho khách hàng thấy tỷ lệ đầu tư vào từng quỹ theo yêu cầu của khách hàng, chúng ta sẽ chia sẻ về giá trị quỹ hợp đồng ở mức tỷ suất đầu tư thấp và tỷ suất đầu tư cao. Bên cạnh đó sẽ là cột quyền lợi bảo vệ trong trường hợp chẳng may người được bảo hiểm tử vong ở tỷ suất đầu tư thấp nhận được bao nhiêu và ở mức tỷ suất đầu tư cao thì nhận được bao nhiêu tại thời điểm sự kiện bảo hiểm xảy ra. Với trang 4, chúng ta sẽ tóm tắt quyền lợi bảo hiểm của sản phẩm bổ sung để khách hàng thấy ngoài yếu tố đầu tư sinh lợi, khách hàng còn được bảo vệ toàn diện hơn qua giải pháp này. Vừa rồi chúng ta đã được tìm hiểu cách trình bày bảng minh họa như thế nào với sự tập trung vào trang 2, trang 3, trang 4 và trang 6. Tuy nhiên, các anh chị cũng cần tìm hiểu những trang còn lại để có thể giải đáp thắc mắc cho khách hàng khi cần. Và ngay sau đây, chúng ta sẽ đi vào thực tập một số tình huống tiêu biểu để giúp các anh chị hiểu rõ hơn về cách trình bày giải pháp. Sau đây, chúng ta cùng thực tập các tình huống tiêu biểu để cụ thể hơn về quyền lợi tài chính cũng như quyền lợi bảo vệ của khách hàng anh chị nhé. Anh Nguyễn Văn A, 30 tuổi, tham gia cho bản thân bảo hiểm an thịnh đầu tư với sự lựa chọn bao gồm Tình huống 1, gói giải pháp bao gồm bảo hiểm an thịnh đầu tư số tiền bảo hiểm 300 triệu, bảo hiểm tai nạn cao cấp số tiền bảo hiểm 300 triệu, bảo hiểm hỗ trợ chi phí chữa trị bệnh nan y số tiền bảo hiểm 600 triệu, với tổng phí bảo hiểm là 9 triệu đồng. Tình huống 2, gói giải pháp bao gồm Bảo hiểm An Thịnh đầu tư số tiền bảo hiểm 500 triệu Bảo hiểm tai nạn cao cấp số tiền bảo hiểm 500 triệu Bảo hiểm hỗ trợ chi phí chữa trị bệnh nan y số tiền bảo hiểm 500 triệu với tổng phí bảo hiểm là 18 triệu đồng. Và tình huống số 3 gói giải pháp bao gồm Bảo hiểm An Thịnh đầu tư số tiền bảo hiểm 1 tỷ đồng Bảo hiểm tai nạn cao cấp, số tiền bảo hiểm 1 tỷ đồng. Bảo hiểm hỗ trợ chi phí chữa trị bệnh nan y, số tiền bảo hiểm 1 tỷ đồng. Với tổng phí bảo hiểm là 40 triệu đồng. Thời hạn bảo hiểm và tỷ lệ phí phân bổ cho các quỹ của ba tình huống được lựa chọn giống nhau như các anh chị đã nhìn thấy trên màn hình. Chi tiết cho tình huống số 1. Anh A tham gia với mức phí 5 là 9 triệu đồng như sau. Anh A bắt đầu tham gia gói giải pháp này vào năm 30 tuổi. Khi anh A khỏe mạnh, mọi việc thuận lợi thì... Tới năm 40 tuổi, giá trị quỹ hợp đồng của anh A sẽ là 105 triệu đồng. Trong trường hợp anh A chưa cần sử dụng khoản tài chính này thì tới năm 45 tuổi, giá trị quỹ hợp đồng sẽ tăng lên là 220 triệu đồng. Và tới năm 49 tuổi, giá trị quỹ hợp đồng sẽ là 361 triệu đồng. Với chương trình tài chính như vậy, chắc chắn giúp anh A thực hiện được các mục tiêu trong cuộc sống của mình như học vấn cho con cái, quỹ dự phòng gia đình hay kế hoạch kinh doanh, vân vân. Bên cạnh đó, giả sử năm 42 tuổi, chẳng may anh A gặp sự cố, tử vong không do tai nạn, công ty sẽ chi trả 445 triệu đồng. Tử vong do tai nạn, công ty sẽ chi trả 805 triệu đồng. Tử vong do tai nạn, trường hợp đặc biệt, công ty sẽ chi trả 1 tỷ 100 105 triệu đồng. Chúng ta thấy các quyền lợi bảo vệ của gói giải pháp này đã mang đến sự an tâm toàn diện cho anh A và gia đình của mình trước những rủi ro trong cuộc sống phải không ạ? Tình huống số 2 Anh A tham gia với mức phí năm cao hơn là 18 triệu đồng. Số tiền bảo hiểm cho các sản phẩm trong gói giải pháp này đều là 500 triệu đồng. Tương tự như tình huống số 1, Năm 40 tuổi, giá trị quỹ hợp đồng sẽ là 260 triệu đồng. Năm 45 tuổi, giá trị quỹ hợp đồng sẽ là 545 triệu đồng. Năm 49 tuổi, giá trị quỹ hợp đồng sẽ là 902 triệu đồng. Giả sử năm 42 tuổi, chẳng may anh A gặp sự cố. Tử vong không do tai nạn, công ty sẽ chi trả 857 triệu đồng. Tử vong do tai nạn, công ty sẽ chi trả 1 tỷ 457 triệu đồng. Tử vong do tai nạn, trường hợp đặc biệt, công ty sẽ chi trả 1 tỷ 957 triệu đồng. Trong tình huống này, giá trị quỹ hợp đồng và khoản tiền bồi thường cho các sự kiện rủi ro đã được tăng lên đáng kể khi mà anh A nâng mức phí năm và số tiền bảo hiểm cho các sản phẩm lựa chọn của gói giải pháp. Cuối cùng là tình huống số 3. Anh A tham gia với mức phí năm cao hơn nữa là 40 triệu đồng. Số tiền bảo hiểm cho các sản phẩm trong gói giải pháp này đều là 1 tỷ đồng. Tương tự như các tình huống trên, tới năm 40 tuổi, giá trị quỹ hợp đồng sẽ là 614 triệu đồng. Tới năm 45 tuổi, giá trị quỹ hợp đồng sẽ là 1 tỷ 286 triệu đồng. Tới năm 49 tuổi, giá trị quỹ hợp đồng sẽ là 2 tỷ 133 triệu đồng. Giả sử năm 42 tuổi, chẳng may anh A gặp sự cố, tử vong không do tai nạn, công ty sẽ chi trả 1 tỷ 844 triệu đồng. Tử vong do tai nạn, công ty sẽ chi trả 3 tỷ 044 triệu đồng. Tử vong do tai nạn, trường hợp đặc biệt, công ty sẽ chi trả 4 tỷ 044 triệu đồng. Như vậy, với ba tình huống minh họa vừa rồi đã mang đến ba gợi ý là ba sự lựa chọn cho khách hàng với các mức tài chính khác nhau. Thật tuyệt vời phải không anh chị? Hãy tự tin hỗ trợ khách hàng để giúp khách hàng của mình có được những giải pháp phù hợp nhất anh chị nhé! Khách hàng có rất nhiều lời từ chối khác nhau. Để vượt qua tất cả những lời từ chối của khách hàng, ngoài những thông tin, kiến thức về nội dung đó, chúng ta sẽ có kỹ thuật chung để xử lý. Đó là nội dung trong phần tiếp theo. Ngày hôm nay chúng tôi muốn giới thiệu đến các anh chị 5 bước vượt qua lời từ chối như sau. Bước 1. Lắng nghe. Trước tiên chúng ta cần lắng nghe những băn khoăn của khách hàng, tránh trường hợp ngắt lời khách hàng khi họ chưa nói xong. Trên slide là một số tình huống băn khoăn thắc mắc của khách hàng khi tham gia sản phẩm an thịnh đầu tư. Trong tài liệu của chương trình, chúng tôi đã chia sẻ câu trả lời cho từng tình huống. Các anh chị có thể tham khảo trong tài liệu đính kèm. Ngoài việc các anh chị tận tâm, nhiệt tình, phụng sự khách hàng, công ty cũng ngày càng cải tiến để có những phương thức tốt hơn cùng các anh chị phục vụ khách hàng. Và chúng ta sẽ cùng xem những phương thức đó là gì nhé. Vì đây là sản phẩm đầu tư nên việc minh bạch thông tin là rất quan trọng. Chính vì vậy khách hàng luôn được cập nhật. Công ty sẽ cập nhật giá đơn vị quỹ cho khách hàng trên website hoặc ở ờ, trên báo chí theo định kỳ. Bên cạnh đó, công ty cũng sẽ cung cấp cho khách hàng thông báo thường niên về tình trạng hợp đồng của khách hàng. Khi có nhu cầu giao dịch có liên quan đến hợp đồng bảo hiểm như thay đổi số tiền bảo hiểm, tham gia thêm các sản phẩm bổ sung, khôi phục hiệu lực hợp đồng bảo hiểm chấm dứt hiệu lực hợp đồng bảo hiểm trước thời hạn, khách hàng có thể tới quầy giao dịch của Dachelai Việt Nam để thực hiện. Ngoài việc đó là nhờ các anh chị tư vấn hỗ trợ. Tương tự, khi khách hàng có nhu cầu giao dịch liên quan tới quỹ của sản phẩm An Thịnh Đầu Tư, khách hàng có thể tới quầy giao dịch của công ty Dachelai Việt Nam để thực hiện các giao dịch như đầu tư thêm hoặc thay đổi tỷ lệ đầu tư hoặc chuyển đổi quỹ hoặc rút một phần từ giá trị quỹ hợp đồng. Trong trường hợp xét cấp hợp đồng, công ty sẽ thực hiện việc cảm ơn, chào mừng, kiểm tra thông tin trên hợp đồng cũng như giải đáp, thắc mắc, cung cấp điện thoại đường dây nóng cho khách hàng khi hợp đồng được cấp. Đường dây nóng của công ty sẽ luôn phục vụ khách hàng có các cái thắc mắc hay câu hỏi liên quan đến hợp đồng bảo hiểm mà khách hàng đang tham gia.